Pháp vi diệu rất sâu vô lượng trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu con nay nghe được sinh trì tụng nguyện hiểu như lai nghĩa nhiệm màu nam mô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 Kinh vô ngã tướng à, Kinh lại đấng chánh giác Như vậy con đã nghe Dưới cội cây Bồ Đề à, Phật thành vô thượng đạo Sau khi thành chánh giác Phật tìm đến vườn nay Độ nhóm kiều trần như Lần lượt vào thanh hòa Bằng bài tứ diệu đế Phật độ năm anh em Chứng được tu đà hoàng Là nhập vào dòng thánh Đời năm người thuần thục trong thiền định thâm sâu à, Phật mới giảng cho nghe bài kinh vô ngã tướng ngôi bài kinh thần thanh rất mầu nhiệm thiên liên à, mở cánh cửa diệu quyền à, tạo thành a la hán kiều trần như thứ nhất nghe được bài kinh thiên à, hết ngã chấp vô minh à, chứng thành à, là la bốn người kia còn lại cũng lần lượt nói theo việc ngã chấp vô minh chứng thành là la hán kính lại đấng chánh giác con cuối lại bài kinh vô ngã tướng phi thường anh mặn trời chói sáng khi còn là đạo sĩ tụ với ưu gia kha nhập phi phi tưởng rồi thần thông khá quảng đại những thầm sâu phật thầy bạn ngà vẫn chưa tan tâm rai đức không an à, nên tìm đường đi khác suốt sau năm khổ hạnh nhiều tư thế luyện thân à, vất vả cả nghìn lần vẫn không tan chấp ngà rồi nhìn ăn nhìn thở mạng sống tưởng như tàn bàn ngã vẫn không tan đã cùng đường bi lối Phật phải đành thay đổi tìm lại con đường thiền an trú nơi tự thân mà đi tìm vô ngã bốn chín ngày nhập định dưới cội cây bồ đề phá sạch hết si mê chứng thành vô thượng đạo kẻ xây nhà bí ẩn từ bản ngã thấm sâu tạo thành những kiếp sau ngày hôm nay chấm dứt Hết vô minh chấp ngã thành tổ sáu thần thông Khắp vũ trụ mênh mông đã vào nơi bản thể Con cúi đầu lại Phật đấng đại thánh siêu phàm Thầy của cả trời người dạy con đường vô ngang Rớn sâu là chấp ngã Khiến như có cái ta Khác với cả mọi người Luôn tìm cầu mong muốn Ngay cả khi thanh thản Như chẳng có việc gì Nhưng cái muốn âm thầm Chưa bao giờ chấm dứt ngay cả khi say ngủ tạm quên cảnh bên ngoài nhưng mạnh liệt bên trong vẫn tràn đầy ban ngã Người nội tâm trống rộng, tình giác và thông minh Tưởng như sắp đến bờ, nhưng vẫn đầy bản ngã Người nhu hòa hiền thiện, chẳng sống mít lòng ai chẳng súng phạm chê bay nhưng vẫn đầy bản ngã người sống đời tử tế hãy giúp đỡ mọi người chết sẽ lên cõi trời vẫn trong vòng chấp ngàn từ bản năng chấp ngã con người sẽ tham lam thích sở hữu cho nhiều nên tạo nhiều nghiệp chướng từ bản năng chấp ngã con người khởi ghét ganh từ ái hay nổi sân hận thù rồi hung ác Càng công lao vất vả, càng kiêu mang chấp công, Thường tự khen lấy mình, à, muốn ai cũng phải biết. Nhìn thấy người tài giỏi, hay may mắn thành công, à, Lòng đố kỵ khởi lên, à, muốn người đổ vỡ hết, Thấy những người khác về được chúng bạn yêu lòng gánh tị tự nhiên muốn cho người khổ sở cả khi vào cửa đào đáng lẽ phải từ bi nhưng bạn ngã sân si cứ hơn thua thù ghét thấy ai mà tinh tấn được thầy bạn mến yêu lòng ganh tức càng nhiều à, khởi những tâm bất thiện Học siêng năng tạo phước à, Để mong cho đời sau Quả báo thật dồi dào Chứ không đành hồi hướng Nếu nếu thông minh tài giỏi thì kêu mạng tràn đầy chê bay hết mọi người lòng dương dương tự đắc nếu bất tài kém cỏi thì thù ghét thế nhân quán trách cả trời xanh à, sao bất công bạc ác Tâm hẹp hồi ích kỷ Chỉ nghĩ lời phần mình à, Chỉ biết có đua tranh Trong dòng đời cuộc sống Chấm thân là bản ngã Nên bồi đắm nuông chiều Lo tô vẽ nâng niu Không cho ai đụng đến chấp danh xưng là ngã nên bảo vệ điểm tô tìm quy tinh tiếng tâm cầu lời khen phù phím rồi bác tiền tài sản là máu thịt của ta chấp giữ chẳng buông ra tưởng đâu là vinh cửu kẻ ngất trời tham vọng tìm quyền lực bao la mọi cái thuộc về ta để chỉ tay sai khiến bản ngã này phủ hết ý nghĩ này của tôi à, danh dự này của tôi à, quyến thần hay phe phái cả trong cùng một đạo cũng phân biệt từng chùa dòng phái hay tông môn à, để mà xa mà cách Tưởng mình đã thành Phật khi chứng đạt nội tâm à, rất định tĩnh hư vô đâu ngờ đầy bạn ngà hai hạng người đang kinh một việc ngã chấp rồi được giải thoát cao vời Thánh nhân à là hán hay là người cao khác tìm vô ngã sâu xa cẩn thận với cái ta để tránh điều tội lỗi phật giải tìm vô ngã trước hết là quán thân khối tứ đại vô thường chiêu sinh và bình chết chết rồi thân một rửa còn lại chút xương tàn xương thành bụi bay đi tan vào trong gió thoảng Kế đó quán năm quần hợp lại thành thân tâm Từ cảm xúc tình thâm đến vô biên cai biết Giác tri hay tình cảm quyện chặt lại với nhau Thành ban ngã thẳm sâu với vô minh phiền não hiểu cái ta như thế hành giả gắn khiêm cung thường tự nhủ trong lòng mình chỉ là đất bụi những khi tâm tỉnh giác không được tự khen mình mà càng phải nhớ rằng mình chỉ là đất bụi nguyện khởi tâm yêu quý tất cả chúng sinh à, bởi lẽ tâm từ bi à, giúp diệt trừ ban ngã Nguyện tận cùng tuyệt đối tôn kinh Phật Pháp Tăng Dù thịt nát xương tan muôn đời không thay đổi Rất siêng năng tạo phúc nhưng kinh đau khiêm cung Không kêu mạng chấp công Để đủ đầy công đức khi thấy ai tài đức à, lòng tán thán vui mừng việc đố kỵ nhỏ nhen để cùng vui hưởng phúc không sống đời nhàn rồi lo giáo hóa độ sanh mong tất cả chúng sanh à, đều quy tam bảo Nguyện rời xa thương ghét chẳng hiên vị riêng tư Chỉ giữ tâm từ bi để tung bay giải thoát Đến viên thầm gặp gỡ Cả những người chưa quen để được kết duyên lành Dẫn đường về Phật Pháp Việc bản năng hưởng thụ tránh dục lạc tầm thường Vì dục lạc thế gian chỉ làm tăng ngã chấp thường vân lời nhu thuận không có chấp ý mình à, không bướng bỉnh hung hăng à, để không tăng ngã chấp thường lo cho người trước mà ít lo cho mình nếu phải lo cho mình à, cũng chỉ vì đại sự không cuối luồng xua nịnh à, không kiếp nhược ơn hèn chỉ cung kính cúi đầu à, trước những điều cao thượng việc thiên dù rất nhỏ cũng cố gắng để làm bọn từng chúng phương duyên à, để đi về giải thoát Việc bây dù rất nhỏ cũng cố gắng lìa xa Tránh từng chút lỗi lầm mà để đi về giải thoát lúc nào cũng an trú cảm giác khắp toàn thân à, để biết thân vô thường mở đường vào chánh niệm à, khi tâm hơi yên tĩnh ngồi bất động kiết già xem hơi thở vào ra để lắng tâm vào định biết thân này đang thở thân thở vào thở ra là từng bước về xa trên con đường vô ngã bốn tầng bậc thiền định rất vi diệu nhiệm màu à, cảnh giới là chưa tận dễ lầm là xong việc hành giả nhờ công đức à, tôn kính phật vô biên nên thôi thúc tiên lên à, đến tận cùng vô ngã từ vô minh chấp ngã đến giải thoát hoàn toàn không thể tính thời gian bằng bao nhiêu năm tháng Nguyện lòng là đi mãi, dù vạn kiếp nghìn đời, tinh tấn chẳng hề với trên con đường thánh đạo, nguyện kinh vô ngã tướng đến khắp cả chúng sinh đều trì tụng thân hành à, để chứng thành quả thánh nguyện ai lòng tin hiểu gắn trì tụng thực hành à, được rất nhiều phúc lành tam bảo thượng gia hộ nguyện cho khắp pháp giới cùng tinh tấn tu hành